Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với cái phần video clip của chị ngày hôm nay các bạn ơi, như chị đã hứa ấy, thì ngày hôm nay chị sẽ up cho chúng mình một cái video clip để có thể hướng dẫn các bạn học trước với cái phần tài liệu mà chúng mình đã được tặng khi mà chúng ta tham gia khóa học 10 ngày. Và bây giờ sẽ cùng với chị Hiên mở cái phần quà tặng này trước nhá. Đây sẽ là cái phần quà tặng mà các bạn được nhận đúng không? Các bạn ở trong lớp của chúng mình, các em đã nhận được hết cái phần quà tặng này chưa? nếu như mà chưa nhận được ấy thì nếu như các em mà đã đăng ký khóa học này lâu rồi mà em chưa nhận được thì em hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học Văn Chị Hiên để có thể nhận ngay cái bộ tài liệu này xem là cái quá trình gửi tài liệu cho chúng mình đến đâu rồi nha để khi mà dinh tài liệu này về thì bây giờ sẽ cùng mở ra và học trước với chị hãy nhớ này đã gọi là tự học thì sẽ cần rất lớn đến cái sự chủ động của các bạn nên là các bạn hãy cố gắng là trong cái quá trình mà chúng mình học ấy Chúng mình nên tự chủ động khi mà đã thiết lập được một cái kế hoạch mà ngày hôm nay chị định hướng cùng với chúng ta sẵn luôn. Ok không nào? Bây giờ cùng mở với chị Hiên nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng mở cái bộ tài liệu này ra nha. Thì các bạn có thể thấy là chúng mình có một cái thẻ khóa học. Chị sẽ để cái thẻ khóa học này sang một bên nhá. Được không nào? Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ ấn phẩm bao gồm 12 cuốn được đựng trong một cái túi clear bag. Cái túi này thì rất là tiện. Ví dụ các bạn có thể muốn mang đi đâu thì các bạn cũng có thể mang hoặc là trong cái trường hợp tức là nó sẽ tránh cho chúng ta cái trường hợp là rơi tài liệu ở đâu đấy. Sau khi mà các bạn học xong thì các bạn nên chủ động để vào cái túi clear bag này luôn, được không nào? Rồi bây giờ chị sẽ để cái túi này sang một bên nha. Thì ở đây trước mặt chúng mình bây giờ là một cái bộ tài liệu mà các bạn được tặng khi tham gia vào khóa học 10 ngày. Chúng ta có những cái tác phẩm bao gồm Tây Tiến này, thơ nhá, Việt Bắc này, đất nước này, à, sóng này. Và các bạn có thể thấy là cái việc sắp xếp theo các cái hành tinh ấy thì có nghĩa là bốn hành tinh đầu tiên sẽ là về thơ. Từ hành tinh số 5 cho đến hành tinh số 12 là về văn xuôi cái cách chia hành tinh như vậy cũng là một cái sự định hướng của chị dành cho các em rồi có nghĩa là các bạn nên chia thành các cái thể loại thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá chúng ta có bốn hành tinh đầu tiên là về thơ tiếp tục này chúng ta có à bốn hành tinh tiếp theo là về chuyện ngắn chúng ta có Hai hành tinh tiếp theo là về thể ký bao gồm tùy bút và bút ký. Một hành tinh tiếp theo là về kịch và một hành tinh cuối cùng là về một cái áng văn chính luận mẫu mực. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chị đã chia luôn cho các bạn theo thể loại rồi. Được không ạ? Thế thì cách học của chúng mình là như thế nào? Chúng mình nên tự chủ động thiết lập một cái kế hoạch. Ví dụ như các bạn có thể tự lập một cái thời gian biểu cho bản thân của mình nha. À, chúng ta sẽ có ví dụ như là hôm thứ hai được không ạ? À? Đây chị đợi chị lấy một tờ giấy một chút Đây ạ à, Các bạn có thể thiết lập cụ thể như sau nha Ví dụ nhá Chúng ta tự thiết lập cái thời gian biểu Bởi vì là cái bộ tài liệu này ấy Thì với cái mục đích là cung cấp cho các bạn về kiến thức nền Kiến thức nền 12 tác phẩm trọng tâm Được không ạ? À? cung cấp cho các bạn về kiến thức nền 12 tác phẩm trọng tâm nên chị nghĩ rằng các bạn nên tự đưa ra cho mình một cái thời gian biểu để mình có thể sắp xếp và ôn lại về kiến thức của 12 tác phẩm trọng tâm này. Ví dụ mình ôn thơ trước. Được không ạ? Tuần 1 bây giờ còn hiện tại là 5 tuần nữa thì tuần 1 mình sẽ ôn xong thơ Tuần 2 mình sẽ ôn xong chuyện ngắn. Tuần 3 mình sẽ ôn xong ký, ôn xong tùy bút. Ôn xong gì ạ? À ôn xong à, về kịch cộng với áng văn chính luận. Được không ạ? Sau đó thì tuần 4 là mình bắt đầu cùng học với chị Hiên rồi. Đó, thì chị nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang chờ đợi thì các bạn nên tự chủ động học lại trước thì các bạn có thể thấy là ở trong mỗi cái quyển này á thì đều trình bày kiến thức rất là chi tiết theo những cái vấn đề khác nhau. Chị lấy ví dụ một cái cuốn như trong vợ chồng A phủ đi. Bao giờ học về một tác phẩm thì các bạn cũng biết là hai kiến thức mà chúng ta sẽ học về một tác phẩm thì sẽ bao gồm thứ nhất là kiến thức về tác giả và thứ hai là kiến thức về tác phẩm trong tác giả này chúng ta sẽ học về tiểu sử, về con người, về cuộc đời và quan trọng hơn cả là sự nghiệp sáng tác. Ở trong sự nghiệp sáng tác này thì các bạn có thể chú ý giúp chị là các bạn sẽ chia ra thành ví dụ như về đề tài thường sáng tác này, về quá trình sáng tác này, đúng không ạ? Đề tài sáng tác, quá trình sáng tác này rồi thì à, về những cái tác phẩm tiêu biểu này về quan niệm nghệ thuật này vân vân thì đấy là những cái vấn đề chính thường chi phối còn ở trong tác phẩm thì các bạn sẽ học giúp chị về thông tin tác phẩm thông tin tác phẩm và quan trọng nhất là xem lại về nội dung tác phẩm chúng mình nhá thì chị nghĩ là các bạn sẽ học theo cái hình thức như sau mỗi lần các bạn học một cái tác phẩm các bạn nên ghi vào một cái quyển vở Có nghĩa là bây giờ lấy một cái cuốn vở mới Và ví dụ ngày hôm nay ví dụ như mình xác định là mình sẽ học vợ chồng A Phủ đi Được không ạ? À? Thì mình bắt đầu mở ra và mình bắt đầu học và mình ghi lại Ở trong đây trước tiên là có kiến thức về tác giả này Thì các bạn sẽ học về tiểu sử con người trước các bạn sẽ có thể là ghi ra vở hoặc là các bạn sẽ học luôn bằng cái này cũng được Tức là các bạn lấy những cái bút nhớ ấy Các bạn gạch cho chị những cái từ khóa quan trọng Ví dụ như Tô Hoài nha thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là về cuộc đời chúng ta sẽ có những cái chính cần phải gạch Trước tiên là lớn lên ở quê ngoại là ở Phủ Hoài Đức Và quê của ông ấy là ở đâu? Hà Nội Thế nên là cái mảnh đất Hà Nội này cũng đã trở thành cái không gian nghệ thuật trở đi trở lại Trong rất nhiều những cái tác phẩm của nhà văn Tô Hoài Được không ạ? À? Tiếp theo này, chúng ta sẽ có đây ạ, phải làm rất nhiều những cái nghề nghiệp khác nhau nên có thể thấy rằng đây là một trong số những cái người nghệ sĩ mà có cái ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống và cực kỳ bền bỉ với gì ạ? À cực kỳ là bền bỉ với cái sự nghiệp viết của mình. Đó, được không ạ? Thì chúng mình sẽ gạch vào những cái ý mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể triển khai và đưa ra trong bài viết. Được không ạ? Tương tự như vậy với sự nghiệp sáng tác Đương nhiên là cái phần sự nghiệp sáng tác này thì mình sẽ phải chú trọng hơn. Đa số tất cả những cái vùng kiến thức đưa vào đây đều là những cái vùng kiến thức quan trọng nên các bạn chú ý giúp chị nhá. Đây thứ nhất ạ, à, hơn 60 năm lao động nghệ thuật này, phong cách nghệ thuật như thế nào này, được không ạ? À? Thì chúng mình có thể là gạch chân vào đây luôn và ghi nhớ luôn hoặc các bạn nếu như cảm thấy là cái việc mình học qua cái quyển này mà mình không thể ghi nhớ được ngay ấy thì tốt nhất các bạn nên ghi lại một lần nữa vào trong cái quyển vở mà các bạn đã chuẩn bị để học trước, học lại những cái phần kiến thức này. Đối với những bạn nào mà chưa có phần kiến thức nền thì chị nghĩ rằng là các bạn nên chủ động xem trước. Tức là các bạn phải đọc văn bản trước này, Đọc văn bản xong rồi các bạn sẽ bám sát vào những cái phần được cung cấp ở trong cái cuốn này Thì chị đảm bảo là ít nhất các bạn cũng đã tự thu nạp được cho mình một cái lượng kiến thức nhất định rồi thì trong cái quá trình tổng ôn vào giữa tháng 6 cùng với chị ấy, thì nó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn và các bạn cũng sẽ ghi nhớ được nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Và chị đã nói rồi, trong cái quá trình mà các bạn tự học có khó khăn gì thì các bạn cứ chủ động nhắn tin cho chị thông qua fanpage học văn chị Hiên thì các anh chị sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Ok không nào? Tương tự như vậy thì các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo phần này Chúng mình có những cái nhận định về tác giả các bạn có thể dùng nó để dẫn dắt, dùng nó để mở bài, dùng nó để làm cho cái phần viết của mình hay hơn, kể cả là kết bài. Hay là trong cái luận điểm chúng ta đưa ra cái phần ờ, nhận xét thái quát đánh giá về đặc sắc nội dung và đặc sắc nghệ thuật ấy, thì các bạn cũng có thể dùng được. Ok chưa ạ? Đây ạ, à, liên quan đến tác phẩm sẽ có hoàn cảnh sáng tác Lại gạch những cái thông tin chính vào 1952, chuyện Tây Bắc, đúng không ạ? Đó, ok không nào? à, Tức là ở trong cái cuốn này đã trình bày rất là chi tiết về mọi vấn đề rồi Và chị nghĩ là thay vì cái việc là chúng ta ngồi đợi thì chúng ta nên chủ động có một cái thời gian biểu và nên chủ động học trước. Có thể sau mỗi lần chúng ta học xong cái quyển này thì các bạn có thể tự thiết lập được một cái sơ đồ tư duy theo cái này. Tác giả, tác phẩm tự ghi lại. Tức là sau mỗi cái buổi chúng mình học về một tác phẩm thì chúng mình có thể chủ động ghi lại thiết lập một cái sơ đồ tư duy như thế này để chúng mình khắc sâu hơn cái kiến thức vừa được thu nạp. Đây ạ, à, ở đây thì những vấn đề chính trong tác phẩm chị đã chia ra rất dễ dàng để có thể học. Thứ nhất là nhân vật chính trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ thì có về nhân vật Mị đây, đúng không ạ? Lại chia ra thành các ý và mỗi ý này đều được gạch ý cực kỳ khoa học đấy chúng mình ạ. Thế nên nếu như bạn nào mà đã có cái bộ này gửi về rồi ấy mà các bạn chưa học ngay và luôn thì chị cũng không hiểu là vì sao các bạn lại chưa học ngay và luôn. Đó, tất cả đều được chia cực kỳ chi tiết và các bạn nên chủ động học kết hợp giữa cái cuốn tài liệu này cộng thêm với sách giáo khoa. Sách giáo khoa ở đây đóng vai trò là data, đóng vai trò là ngữ liệu. Mọi cái phần phân tích của chúng mình thì đều bám sát và bắt đầu từ ngữ liệu, đúng không ạ? Thì các bạn hãy nhớ là chúng mình còn phải đọc cả tác phẩm nữa nhá. Chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ học với cái quyển này rồi học thuộc một cách vô nghĩa đó, sau đó thì chúng ta có nhân vật tiếp theo này Chúng mình có nhân vật A Phủ Thì đấy là những cái vấn đề chính trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ Tương tự như vậy với các cái cuốn khác Thì các em có thể tự chủ động học trước Và hãy nhớ là có những cái lưu ý như sau Chị nhắc lại nhá Thứ nhất Phân loại thành các cái thể loại để học cho dễ Chia thời gian biểu để học các cái tác phẩm này kết hợp cái cuốn này với sách giáo khoa phải đọc trước tác phẩm đi sau đó kết hợp với cuốn này có thể học theo hình thức là mình gạch luôn ở trong cuốn này hoặc là mình sẽ viết ra một cái cuốn vở khác tức là sau khi mình ôn lại cái phần kiến thức được cung cấp trong cái bộ này thì bắt đầu là mình sẽ tự thiết lập một cái sơ đồ tư duy giống như chị Hiên vừa định hướng cùng với các bạn được không ạ? Nhất trí không nào? Và chị Chúc các bạn ở trong thời gian này sẽ có thể tự học với cái bộ tài liệu này thật là hiệu quả nha Và có vấn đề gì khó khăn thì các em cứ chủ động nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên Chị sẽ hỗ trợ các bạn thật là nhiệt tình nhá Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã theo dõi hết phần video clip này Nhớ là phải thực hành ngay nha Và nếu như thực hành có thành quả thì có thể đăng lên trên group để tạo ra cái động lực chúng ta cùng với nhau tự học ở trong giai đoạn này một cái động lực thật là sôi nổi để truyền đến những bạn khác đang tham gia cùng với chúng mình trong khóa học nhé. Ok không ạ? Còn bây giờ thì cho chị gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video clip gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Bye bye!